bố bố bố bố ơi Sao bố lại chảy máu chứ Con không sao chứ Con không sao Bố thế nào Bố bị kẹt rồi Mau lấy điện thoại gọi người đến Bố Không có tín hiệu bố ơi báo sói Bố, đừng sợ Bố, đừng sợ Bố, chúng ta chạy đi Con người Sao có thể chạy nhanh hơn sói Vậy chúng ta làm thế nào Sói sự ánh sáng Lâm Lâm Kéo cửa sổ xuống Bố Kéo xuống Rambo Có thể tránh được kiếp này hay không Đều trông cậy vào mày đấy Tao sẽ dùng đèn xe Mở đường cho mày Rambo Xuống xe Rambo về nhà! Lâm Lâm, kéo cửa sổ lên. Vâng, kéo cửa sổ sau lên. Chị dâu, Lưu Sở, xảy ra chuyện rồi, không thấy ai cả Điện thoại cũng không gọi được Làm sao đây Rambo Tiêu rồi Được, được, được, tôi hiểu rồi. Chị dâu, tìm được rồi. Thông qua tập hợp máy ghi hình giám sát, ba người họ đã đến hẻm núi lớn. Hẻm núi lớn, chị nói với em Trương Bưu nghe lời mẹ hắn ta nhất. Thế này đi, em đưa chị đến bệnh viện, rồi chúng ta đi hẻm núi lớn. Chu Tùng Hôm nay anh dẫn em đến hẻm tình nhân Chính là muốn để ông trời làm chứng Anh thích em Tôi Trương Bưu Là thật lòng Thích Chu Tùng Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em Anh đã thích em rồi Trương Bưu Anh trước đây không được xem là người tốt Nhưng hôm nay anh xin thề Anh nhất định sẽ thay đổi Anh sẽ thay đổi Anh sẽ đối xử tốt với em Một đời một kiếp Chỉ đối tốt với một mình em Em hãy cho anh một cơ hội đi ân oán giữa nhà họ Trương Anh và bố em toàn bộ đều xóa sạch. Hôm nay nếu em có thể đồng ý với anh, hai chúng ta sẽ bạch đầu giai lão. Nếu em không đồng ý, cả hai chúng ta cùng chết. Anh à, không nên nổ súng, chỗ này có tuyết lở. Anh Bưu, anh tuyệt đối đừng kích động. Mẹ à Bưu Con đi xa là đi đến nơi nào thế Con có biết Người điều dưỡng mẹ nói là ai không Bản thân chúng ta sai thật rồi Sai thật rồi Không thể lại gán sai lầm cho người khác nữa phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Bây giờ con đang ở đâu? Bố và em con xảy ra chuyện rồi. Cảnh sát Lưu nói bị kẹt ở rãnh sói hoang rồi. Cái gì? Rãnh sói hoang sao? Rambo, cắn mạnh vào Đưa súng cho anh Anh tránh ra Đưa cho anh Anh, anh không nên bắn nữa Bắn nữa sẽ bị xử nặng hơn đấy Bỏ ra Anh à, bỏ ra